반갑습니다. 대출마 유튜브 채널 매양과 신자르지 시즌은 이엘레 시즌은 광고 시즌 시즌 인장 인장 시즌 인장네바 와 머리 이거 동목하면 이거 들이 매양 모방대 짠 들어셔도 매양 아기 인스타그램 account 나가는 토론 매양 매양 follow 좀 아기 description link 할게요 매양 들이 짠 알지 그냥 또 시계 시계는 거울게 我那点能躲了，这可怜的自己，还一路扑街的干着，一路你知道躲了，连跑一下。 nhận nhận alo này uhm. Yeah, nhé xong rồi uhm. Nghe. Nhà cái bia thật là trị trị, dòng mất tục bị nhé. Dì dòng này thật là mình này.

원하네 돌리게 엄마 여기 막 동네 ra một thời gian khoảng ngoài em nôn thì làm mới còn ra vậy hỏi rồi வச்சுக்கண்ணே ana ini nanti aku tinggal malu. Ini berbeda lagi nah. Hmm. Ini makan makan makan sampai ya. Coba. Hmm. 你好，你们早茶。 đúng rồi nè uhm. Ừ. ừ. thôi hỏi mà chuyện này em bao giờ em quan mà bằng cái gì rồi 没样子。Bây giờ thay sân trường đi Mẹ Thì cuối quá sinh